Throughout the hunt, ABC whalers will keep in touch with their captain and elder at ABC base. Một buổi sáng đẹp trời. This is ABC base. Well, not not October. The power Good morning, Brower là một trong những thợ săn cá voi vĩ đại nhất vẫn còn đang sống. Ông ấy cũng là cha hoặc ông nội của hầu hết các thành viên trong đội đi săn. BBC crew. Trong suốt những năm qua, ông đã nuôi dưỡng 17 đứa con và 100 đứa cháu của mình để bảo vệ và duy trì sự tồn tại của vùng đất này. Ông là con trai của một người đàn ông da trắng gốc Anh và một cô gái Eskimo. Ông Arno đã trải qua quá khứ và hiện tại không giống với bất kỳ ai ở đây. Tôi đã học uh, tiếng Anh từ cha tôi và tiếng Eskimo từ mẹ tôi. Là một người lính nhảy dù trong Thế chiến thứ hai, ông được lệnh quay trở lại chiến đấu để giúp xây dựng trạm nghiên cứu Bắc Cực đầu tiên của đất nước. Sau gần một thế kỷ gắn bó với vùng đất này, những thay đổi mà ông đã được chứng kiến là không thể coi thường. Chúng tôi chưa từng thấy lớp băng cũ này, lớp băng bám vào bờ biển mà người ta từng men theo để đi săn. Chúng tôi được thông báo rằng trong vòng 15 năm nữa, Bắc Băng Dương có thể sẽ không còn nhiều băng. Nếu không có băng, tôi nghĩ nó sẽ làm thay đổi việc đi săn rất nhiều. Cũng giống như năm ngoái, năm nay nền băng bao phủ trên mặt biển rất mỏng và nguy hiểm. Chúng liên tục di chuyển và bị xói mòn từ bên dưới bởi các dòng hải lưu Cuối cùng, 40 giờ sau khi cắm trại và cho thuyền đi khá xa, một con cá voi khác xuất hiện trên mặt biển. Và một lần nữa, đội đi săn cố gắng tiếp cận để tấn công. Con cá voi bắt đầu đập mạnh cái đuôi khổng lồ của nó xuống mặt nước. Khi con thuyền đến gần hơn, tiếng quẫy nước của con cá làm át đi cả âm thanh từ những người đàn ông đang tiến đến. Người phóng lao móc đứng bật lên và thực hiện cuộc tấn công. Một chiếc phao nổi ở cuối sợi dây gắn vào lao móc cho họ biết đường đi của con cá dưới mặt nước. Nó kết thúc rất nhanh It is over quickly. Một cái nhìn gần hơn về cuộc rượt đuổi cho thấy các chiến thuật để đảm bảo thành công và cả sự sống còn. Trước hết, những người chèo thuyền phải đảm bảo việc đưa thuyền đến sát con cá, ở vị trí mà nó không thể nhìn thấy họ. Họ tiếp cận con cá voi ở khoảng cách 4 đến 5 mét. Như vậy, người phóng lao móc có thể điều khiển cây lao để phóng chính xác vào tủy sống của con vật. Đây là thời điểm dễ bị tổn thương. Chỉ một cú đập đuôi cũng có thể dễ dàng nghiền nát cả con thuyền và giết chết tất cả các thợ săn ở đó. Anh ấy liên tục tấn công vào một cái phao gắn với lao móc được ném xuống biển khi họ nhanh chóng chèo thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cái phao theo dõi đường đi của con cá voi bị thương. Sau khi di chuyển chừng 10 mét, nó dừng lại Điều này chứng tỏ con cá đã bị thương rất nặng hoặc là đã chết. Những chiếc xuồng nhôm từ các khu trại lân cận nhanh chóng bao vây con quái vật xa cơ trước khi kéo nó vào bờ như thông lệ của họ. Những người thợ săn tập trung quanh con cá voi để cảm ơn Chúa vì món quà và con cá đã mang lại. Lạy Chúa, xin người che chở cho tất cả những thợ săn cá voi chúng con được bình an. Lạy Cha trên trời, chúng con xin dâng tất cả những bà mẹ đến với người. Hôm nay, lạy Cha trên trời, chúng con xin dâng họ đến với người và xin đội ơn Chúa về món quà mà con cá voi đã mang lại. Tất cả là cho danh dự và vinh quang của người, nhân danh Chúa. Amen. Tốt hơn hết, chỉ mô tả với thế giới bên ngoài rằng chúng tôi đã cảm nhận và kết nối với con cá voi như thế nào. Đó là điều mà chúng tôi không nghĩ rằng ai đó có thể giải thích hay bày tỏ. Họ cảm thấy thế nào hoặc hiểu về cá voi như thế nào. Không ai cả ngoại trừ những người Eskimo. Con cá voi nuôi sống chúng tôi. Nó cảm nhận được trái tim của chúng tôi. Nó khiến cho tâm hồn chúng tôi tràn ngập niềm vui. This was a successful work. Một cậu bé vinh dự được mang lá cờ tượng trưng cho cá voi đến Barrow. Ở đó, lá cờ sẽ tung bay đến nhà của vị thuyền trưởng để thông báo về chuyến săn thành công get the whale up and everybody will be back home safely. Một hệ thống dây và vòng lớn đang được neo vào băng để kéo con cá lên bờ. into the ice and will be used to haul up the whale. Let it go slowly, slowly. Okay, just grab, just grab the, Phải cẩn thận bởi gần đây, hai người phụ nữ đã bị giết chết khi hệ thống ròng rọc bị đứt và bắn vào đoàn người như những viên đạn. Những người đó giữ cho ròng rọc thẳng để dây không bị rối. Uh, Sau đó chúng tôi sẽ kéo nó lên và đưa vào đây thật nhanh. Hãy làm thôi, tôi muốn làm cho xong. Trước khi mặt trời lặn, khi bạn thành công trong việc bắt được một con cá voi, bạn biết rằng điều đó sẽ mang lại niềm tự hào và vui sướng cho toàn bộ đội săn. Nhưng nó cũng mang đến điều tốt nhất cho mọi người khi bạn quyết định rằng thành quả sẽ được phục vụ cho cả cộng đồng happiness. Theo truyền thống, con cá voi đầu tiên sẽ được chia cho tất cả các đội um, thợ săn. Những người sẽ đi săn cá voi trong suốt cả mùa sắp tới. Các thợ săn cùng nhau phân chia con cá theo những quy tắc nhất định để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng thành quả mà chuyến săn đầu tiên mang tới. Chỗ thịt còn thừa sẽ được mang cho những người già và những người đau yếu trong làng. Yeah, man. Junior. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Barrow không đi săn cá voi. Ý tôi là việc săn bắt cá voi đã trở thành nền tảng của cộng đồng này. Bạn sẽ thấy đó chính là một chất keo văn hóa đã kết dính cộng đồng này lại. Và nếu như nó không còn diễn ra nữa, điều đó sẽ thật tồi tệ. Cheryl Rosa là một nhà nghiên cứu sinh học. Nhóm quản lý động vật hoang dã của cô đã ghi chép cụ thể về từng con cá voi bị săn bắt thường, tạo thành một trong những hồ sơ nghiên cứu về cá voi tấm sừng lớn nhất trên thế giới. Trông đẹp quá phải không? Họ sẽ sớm xẻ thịt nó ra thôi. Vì thế tôi phải lấy số liệu trước khi nó bị xẻ ra. Chúng tôi có thêm một cô gái yêu thích công việc này. Nói chung, mọi người rất hợp tác và nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi lấy mẫu. Chúng tôi sẽ bảo họ cắt một phần đó ra để xem xét kỹ hơn. Chúng tôi thực hiện rất nhiều kiểm tra mô học. Chúng tôi nhìn vào các mô bằng kính hiển vi để xem mọi thứ có bình thường không. Và chúng tôi có một ngân hàng mô cơ bản từ gần 100 con vật. Nhờ đó, chúng tôi có thể biết được khá nhiều đội của Chadin nhanh chóng gây sự chú ý bởi một phát hiện hấp dẫn đây là một vết sẹo đã lành từ vùng lưng của con cá voi, và đó rõ ràng là một vết đâm xuyên đã lành lại. Tôi sẽ cắt vào chỗ này để lấy mẫu. Những vết thương do bị đâm là mối quan tâm lớn trong những năm gần đây. Lao móc đã được dùng để săn cá voi trong hàng thế kỷ. Con cá voi này đã được chữa lành vết thương. Điều này khá thú vị, nhưng dù sao đó cũng là một vết thương thực sự nghiêm trọng đối với con vật. Bạn có thể thấy vết thương đã ăn sâu vào tận đây. Nó có thể gây ra bởi bất cứ thứ gì, từ một con hải mã cho đến một ngọn lao móc hoặc một thứ gì đó hay một cái mỏ neo chẳng hạn, thật khó nói. Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó đã đâm vào đây. Sự tò mò của Cherin là có cơ sở. Chúng ta thường cho rằng những con cá voi này sống được rất lâu, nhưng bao lâu thì lại không ai biết chắc. Vào năm 1992, một con cá voi bị bắt bởi các thợ săn ở đây đã tiết lộ một cổ vật đáng kinh ngạc nằm sâu bên trong lớp mỡ của nó. Khi Benny Moore tìm thấy thứ này, đó là một mũi giáo còn nguyên vẹn, một bằng chứng không thể chối cãi. Chiếc mũi giáo làm bằng đá cứng này đã được một thợ săn người đi nuôi sử dụng khoảng 150 năm trước để cố gắng giết chết con cá voi nó cho thấy một phương pháp săn bắn cá voi thô sơ đã không còn được sử dụng bởi các thợ săn từ giữa những năm 1800. Tuy tôi không phải là một nhà khảo cổ, nhưng tôi có rất nhiều kiến thức. Tôi đã quan sát đủ nhiều để biết rằng bất kỳ ai làm ra công cụ này đều phải là một chuyên gia. Thực ra thì tôi cũng đã được nhìn thấy một vài công cụ bằng đá khác. Cái này thì quá hoàn hảo. Mũi lao kết hợp với các xét nghiệm axit amin đã cung cấp bằng chứng khoa học đáng tin cậy rằng con cá voi đó đã sống qua 150 năm tuổi. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình có một câu chuyện thực sự độc đáo để nói với cộng đồng người Inuit, nhưng một thợ săn đã bảo rằng họ luôn biết những con cá voi này có thể sống thọ gấp đôi so với con người. Điều đó chẳng có gì mới mẻ đối với họ. Tuổi thọ chính xác của cá voi thì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng những gì nghi nhận được đã cho thấy rằng chúng có khả năng là loài động vật có vú sống lâu nhất trên hành tinh này. Hơn 100 dân làng đã kéo ra mặt biển đóng băng để giúp xẻ thịt con cá. Chiếc lều của những thợ săn đã được biến thành một căn bếp nơi những xúc mỡ cá voi tươi đang được chế biến. My name is Kudu. I live in Barrow, Alaska, top of the world, land of the whale. And she's making unali. <laughs> I'm making fresh, hot unali. We have to boil it until it gets tender. Don't step on it. can hear you. Don't step on Nền văn hóa ăn thịt cá voi ở đây đã tồn tại từ thời xa xưa. Người dân ở đây đã quen ăn thịt cá voi, chế độ dinh dưỡng và cơ thể họ đã quen với điều đó. Đây là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của họ. Nếu không ăn thịt cá voi, họ sẽ có nguy cơ mắc phải những căn bệnh như tiểu đường và bệnh tim do thiếu dinh dưỡng. Oh, It's very good. Tastes like avocado. Almost <laughs> doesn't. <laughs> Vị của nó rất khó mô tả, nó chẳng những thứ gì, tôi không thể giải thích được. Nó khá ngon. Anh không giỏi lắm nhỉ? Anh nên thử một miếng nhỏ đi vô. Thịt tươi, thức ăn ngon nhất. Nhờ có Chúa, chúng con tụng ca người. <laughs>